Vâng, xin chào tất cả các bác Và video hôm nay em muốn giới thiệu đến với các bác về cái bộ hột tài xỉu Hoàn toàn không tăng tích Bao ăn thua trẻ hột không có gì luôn Dành riêng cho các bác tay cái khi đi lắc tài xỉu Đi chơi tài xỉu tại các sòng sới Các bác có thể lắc hột giữ tài giữ xỉu Lên tài xuống xỉu Đi theo ý muốn của mình Ngoài ra cái bộ hột này nó đi rất là đều Và tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao Đó chính là cái bộ hột tài xỉu trong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 như vừa rồi em đã nói đấy bộ hột đi đều đúng không bây giờ em lắc đi đều này xỉu này tài này xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ chén tài chén xỉu bây giờ em sẽ lắc giữ này lắc giữ thử một vài chén nha bây giờ nó đang ở tài đúng không em lắc giữ tài một tài hai tài ba tài bốn tài được chưa ạ vừa rồi đã lắc thử nó giữ tài này bây giờ em xuống xỉu này đó xuống xỉu cách giữ xỉu thì nó cũng sẽ giống cách giữ tài thôi được chưa ạ khi mà các bác sở hữu cái bộ hột này các bác biết được cái cách đi của nó rồi ấy, thì các bác sẽ rất là dễ điều khiển được nó ngoài hột trong ra thì bên em có rất nhiều loại hột như là hột tam sắc hột sắc cây mát hí hột bằng mặt hột vuông hột lõm đều có hết các bác nhá những cái hột mà chống thầy thợ nghe là cái hột bằng mặt là sản phẩm độc quyền của bên em bác nào muốn được tư vấn nhiều hột hơn em chuyên làm hột để phục vụ cho các tay cái đi lắc đấu trường không ta và các bác nào mà muốn sở hữu hay là muốn tư vấn nhiều loại hột để phù hợp với dòng sớ của mình thì cứ liên hệ với em và ngoài tài xỉu ra thì bên em còn cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc bịp mới nhất năm 2023 này. Video của em đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau.